cả hai lệnh của chúng ta trong tuần đều chốt lời phiên cuối tuần thật sự là tôi nhìn thấy thấy lên nhưng tôi không nhìn thấy điểm vào do vậy tôi không cho chiến lược Đấy. như quý vị biết thì cây nến cuối tuần đóng cửa là một cây nến tăng khá là mạnh Đấy, trong phiên điều này hàm ý là xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ được thiết lập Đấy. chúng ta có thể nhìn thấy là cây nến cuối tuần là một cây nến đẩy chân rất là mạnh tăng giá nên rất nhiều khả năng ờ, trong những tuần tiếp theo có thể gọi là quá trình điều chỉnh đã kết thúc trong những tuần tiếp theo thì giá vàng sẽ là tiếp tục tăng giá trong đồ thị tháng của chúng ta chúng ta cũng nhìn thấy cái chân dưới rất là mạnh rồi đấy cái chân dưới giờ rất là mạnh rất nhiều khả năng cuối tháng sẽ là một tháng tăng bật mạnh mẽ của giá vàng thôi điều này chúng ta cũng không quá bất ngờ như chúng ta nhìn thấy đây à, thông tin ảnh hưởng trong tuần thì như quý vị biết tuần trước là một tuần có thông tin về cuộc điều trần của Fed nó cũng ờ, không ủng hộ cũng ủng hộ một chút cho việc giá vàng đi lên thì khi chủ tịch Fed thì điều trần trước thượng viện và hạ viện có nêu đến những khó khăn của nền kinh tế và kinh tế Mỹ sẽ cần rất nhiều thời gian để phục hồi Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ đến khi nền kinh tế phục hồi tuy nhiên Fed không đưa ra con số cụ thể Ờ, so với các cuộc họp trước đó các ờ, tức là các cuộc họp ờ, FOMC trước đó thì Fed đưa ra các cái gói cứu trợ Đấy, mua trái phiếu doanh nghiệp À, mua trái phiếu chính phủ còn à, trong điều trần thì Fed chỉ nêu một cách nó chung chung thôi tức tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế cho nên khi phục hồi hoàn toàn cái việc bất ngờ nhất tuần qua chính là cái doanh số bán lẻ của Mỹ đấy tốt ngoài dự báo trong khi nền kinh tế thì uh, Ờ, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid đóng cửa. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ này có lẽ phần lớn đến từ các công ty bán hàng online. Cái này nó hơi làm hơi bất ngờ của giới chuyên gia. Tuần tới à, Tuần tới về thông tin cơ bản thì xét chung trong tuần tới sẽ không có thông tin nào quan trọng quá quan trọng ảnh hưởng đến uh, cậu vàng của chúng ta còn ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ thì có thông tin của châu Âu thông tin của New Zealand lãi suất và tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand thế thôi tự chung lại trong tuần tới là hầu như không có thông tin kinh tế quan trọng do đó giá vàng hoàn toàn ảnh hưởng theo phân tích kỹ thuật và ảnh hưởng theo thông tin địa chính trị cũng như những diễn biến về dịch bệnh Covid Trở lại với dịch bệnh Covid-19 thì có thể nói tuần qua là một tuần đánh dấu sự leo thang trở lại của dịch Covid-19. Điều này đã được nhiều chuyên gia cảnh báo là rất có thể làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 thứ hai sẽ quay trở lại và nó sẽ khốc liệt hơn làn sóng thứ nhất. Rồi, à, trong ngày hôm qua chúng ta có hơn 150.000 ca nhiễm bệnh Covid-19 và ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên sau uh, ờ, 3 tuần uh, nước Mỹ lại có số ca nhiễm bệnh Covid-19 vượt 30.000 ca bạn nhé. Ngày hôm qua là Mỹ 33.000 ca. Nói chung là số ca nhiễm bệnh bắt đầu tăng vọt trở lại, tăng rất nhanh và số ca nhiễm bệnh toàn thế giới đây đến thời điểm này giờ của chúng ta thống kê đến thời điểm này cũng đã có hơn trăm nghìn ca nhiễm bệnh rồi mà bây giờ chúng ta nhìn mới thống kê mới từ 0 giờ cho đến bây giờ nếu mà đến 23 giờ có lẽ số ca này sẽ tiếp tục tăng có thể trong tuần này sẽ lại liên tục có những đỉnh mới được lập và số ca nhiễm bệnh uh, cuối tuần có thể đạt 200.000 ca một ngày có thể nói ẩn số cái dịch bệnh Covid-19 này tiếp tục leo thang nó sẽ là một thách thức không nhỏ đối với toàn bộ nền kinh tế đặc biệt là sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy các nước cam kết là sẽ mở cửa và không đóng cửa trở lại, tuy nhiên người đầu người dân sẽ phải tự bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Do đó việc chi tiêu sẽ dè dặt hơn, việc tụ tập nơi đông người sẽ được hạn chế và đó sẽ là những ảnh hưởng uh, làm sụt giảm nguồn nguồn cầu. Không thể thay thế kéo nền kinh tế chúng ta dần dần uh, đi vào suy thoái. Có thể gọi khủng hoảng chứ không phải suy thoái nữa các bạn đặc biệt là Brazil các bạn có nhìn thấy mỗi ngày có 6 70 nghìn ca nhiễm bệnh thật sự với tốc độ này thì không mấy mà Brazil sẽ vượt Mỹ thôi Mỹ Brazil có lẽ bây giờ Mỹ đang là đầu cua cầu bại là số 1 nhưng có lẽ một tháng sau thì Mỹ phải cạnh tranh vị trí số 1 ờ, số người nhiễm bệnh với Brazil thôi hai đất nước ờ, rất là phóng túng Đấy, cổ vũ cho cái phong trào không đeo khẩu trang không uh, uh, cách ly xã hội và bây giờ hậu quả của họ là hai nước đứng số 1 và số 2 Đấy, số người nhiễm bệnh lên cơ số triệu số người chết thì cũng là số 1 và số 2 Đấy, một ờ, Mỹ thì 121.000 ca tử vong Brazil thì 49.000 ca vượt rất xa Đấy, Brazil vượt rất xa ờ, cả vượt rất xa Anh rồi về số người chết rồi nói chung là diễn biến dịch Covid sẽ có xu hướng là càng ngày càng xấu đi bạn nhé điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư đặc biệt là ở các thị trường tài sản rủi ro như chứng khoán hoặc là nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá dầu vì khi mà dịch bệnh leo thang thì nhu cầu đi lại người dân sẽ hạn chế đi ờ, việc tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu đi xuống ờ, đặc biệt là tăng trưởng âm mạnh thì nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ ít đi đấy là đương nhiên đó là về diễn biến dịch bệnh ờ, covid bên cạnh đó thì chúng ta còn căng thẳng địa chính trị giữa mỹ và uh, trung quốc nữa nói chung là cái việc hàn gắn uh, căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc thì có thể gọi là những mâu thuẫn quyền lợi giữa hai nước là không thể hàn gắn đâu. Do đó những cái địa chính trị thì chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Bên cạnh đó chúng ta còn lưu ý là căng thẳng giữa bán đảo Triều Tiên cũng tiếp tục leo thang. Có thể nói là khá nhiều thông tin sẽ ủng hộ cho cậu vàng của chúng ta bước vào một đợt bứt phá mới nhé. Với chat kỹ thuật thì cũng đang ủng hộ cho vàng tăng tốc. Do vậy tuần tới hướng ưu tiên của chúng ta sẽ ưu tiên là canh dưới mua lên chứ chúng ta sẽ không canh bán xuống các bạn lưu ý nha. Với thế đóng cửa đồ thị ngày, chát ngày, chát tuần và chát tháng, đặc biệt là chát tuần và chát tháng tuần trước đóng cửa với cái lực đẩy cái chân dưới rất là mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng cậu vàng sẽ bứt phá. Trước hết cậu vàng của chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là quanh 1 1008 và xa hơn sẽ test lại cái đánh đỉnh 1009 với việc tích lũy rất mạnh ở nghìn bảy như thế này thì cá nhân tôi tin tưởng cái chạm ga nghìn tám cái ga nghìn tám sẽ là Nga cậu vàng tạm nghỉ chân thôi nhưng mục tiêu khả năng cậu vàng phải test trở lại nghìn chín sau có điều chỉnh mạnh mới điều chỉnh điều chỉnh mạnh hàng trăm đô đấy còn đương nhiên là gặp nghìn tám thì việc điều chỉnh 30 50 đô cũng là bình thường thôi nhưng có lẽ cũng khó đấy cá nhân tôi nghĩ là cậu vàng tích lũy rất mạnh ở cái vùng một bảy bốn mấy chúng ta cẩn thận cậu vàng sẽ phi qua thẳng nghìn tám trước khi test lại nghìn tám chứ chưa chắc điều chỉnh quanh nghìn tám đâu nhưng không có nghĩa là cậu vàng lên luôn nhá các bạn nên nhớ bởi vì thị trường luôn đánh đấm rất là khó lường do vậy khi chúng ta vào lệnh chúng ta cắt lỗ dài thì chúng ta chốt lời dài nhưng dài đến đâu dài chúng ta phải men theo xu hướng chính nhá hiện nay xu hướng chính tuần sau của chúng ta sẽ là xu hướng tăng giá Đấy, nhưng chúng ta sẽ không mua ngay khi vàng ở giá bốn mấy này theo quan điểm cá nhân tôi khi vàng break out cái vùng 45 49 này đây là một vùng rất quan trọng break out xong chúng ta để yên cho nó break out nếu bạn nào mạo hiểm thì chúng ta có thể mua break out luôn ở 4950 và chúng ta dừng lỗ 10 đô còn chốt lời chúng ta đợi về 1008 còn bạn nào cẩn thận thì chúng ta có thể chờ break out xong xong nó test lại vùng 45 49 này thì chúng ta mua nhá chúng ta dừng lỗ thì nên tầm 0,5% tức là rơi tầm 7 đến 10 đô nhé thời điểm này mà đánh một cầu breakout mạnh thì lúc đó biên biên dao động của nó mạnh rồi chúng ta dừng lỗ 4 5 đô thì hơi khó còn nếu không các bạn có thể đợi chiến lược ngày hàng ngày của tôi tôi sẽ update khi có chiến lược các bạn lưu ý nhé không phải ngày nào tôi cũng đưa ra chiến lược nhé bởi vì quan điểm của tôi chúng ta có thể giao dịch ít nhưng giao dịch lệnh nào chất lệnh đấy chúng ta giao dịch phải cầm phần thắng cao thế thôi không giao dịch thì thôi các bạn trong group các bạn đều biết rồi một chiến lược của tôi dừng lỗ thì 5-6 đô còn chốt lời thì 15 đến 20 đô nên một lệnh dừng lỗ thường là gánh được ha ba lệnh chốt lời và một lệnh chốt lời thường gánh được ba lệnh dừng lỗ mà thường tôi mà giao dịch vàng thì 10 lệnh thì phải đến 80% sẽ là lệnh chốt lời đối với vàng nhưng có những ngày tôi không ra chiến lược và khi không ra chiến lược thì các bạn lưu ý là ngày đó là ngày khó nếu các bạn có đánh thì các bạn có hết sức cẩn thận bởi vì quan điểm của tôi có những lúc chỉ nhìn thấy xu hướng tăng nhưng mà điểm cắt lỗ không vững hoặc là điểm chốt lời không đạt target tôi không ra chiến lược. Nếu chỉ nhìn thấy cầu tăng 7 10 đô tôi sẽ không ra chiến lược. Vì chiến lược của tôi lại chốt lời đều 15 đến 20 đô cơ. Các bạn lưu ý điều đó nhé. Và chiến lược thì các bạn lưu ý là chiến lược ngày chỉ áp dụng trong ngày thôi nhé Không áp dụng sang đến ngày hôm sau. Rất nhiều bạn chiến lược hôm trước không khớp đến hôm sau lại lôi chiến lược đó vào khớp sao bảo là em bị dừng lỗ cái đó là sai các bạn chưa hiểu cách dừng chiến lược các bạn nhớ là chiến lược ngày chỉ áp dụng trong ngày ngày là tính theo giờ Mỹ nhé tức là đóng cửa phiên Mỹ tức là đóng cửa 4 giờ sáng ngày hôm sau của Việt Nam không khớp sáng dậy việc đầu tiên các bạn là hủy lệnh thế thôi đó là về cậu vàng xu chung của cậu vàng của chúng ta sẽ là tăng giá à, tiếp theo chúng ta sẽ xét đến các cặp của ngoại tệ à, Trước hết thì chúng ta xét cặp uh, ờ, AU trên USD. Cặp này thì ra xuống xuống giá nó khá rõ rồi. Đó, tuần sau cũng là tuần chúng ta canh bán thôi. Cặp AU trên USD chúng ta canh bán. Chúng ta sẽ canh bán breakout luôn cặp này nhá. Đây hiện nay đang ở sát cái điểm breakout rồi. 0.68 30. Đó. À, tuần sau chúng ta sẽ canh bán breakout luôn ở 0.6820 chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip đối với cái lệnh này AJ cũng tương tự như vậy thôi AJ cũng ra xu thế xuống rồi tuần sau chúng ta cũng canh bán breakout AJ luôn hiện nay AJ đang ở 73.03 chúng ta sẽ canh bán luôn ở 72.9 breakout 72.9 chúng ta canh sell ở top 72.9 luôn chúng ta cũng dừng lỗ 50 giá và chốt lời 150 giá thôi dừng lỗ 50 pip chốt lời 150 pip đối với EU thì ra thế xuống rồi tuy nhiên chúng ta đang chưa tìm thấy điểm bán tuần sau chúng ta sẽ canh nếu EU điều chỉnh lên test lại chen chúng ta sẽ bán nhá điểm test chen đâu đó nó sẽ ở quanh uh, 1.1270 1.1270 cộng trừ 10 pip nhá chúng ta dừng lỗ EU thì trên mây 1.1320 nhá dừng lỗ 50 pip còn chốt lời của chúng ta thì 1.1 050 tức là chốt lời tầm 200 pip một kèo rất là xứng đáng EG cũng tương tự EU nhưng hiện tại nó đang yếu hơn EU tuần sau chúng ta canh EG hồi lên chúng ta bán thôi không có vấn đề gì bất ngờ cả Đó. À, chúng ta cũng vẫn bán theo trend thôi chen và hỗ trợ đây kháng cự trước đó đây tùy theo điểm chạm trong tuần thôi tùy theo điểm chạm trong tuần đầu tuần hay cuối tuần nó sẽ rơi vào vùng 120.8 120.6 chúng ta dừng lỗ 50 pip và số lời cho 50 pip thôi UCSF e thì chúng ta không thấy xu hướng đang ra dấu hiệu tăng đấy điều này chứng tỏ là CSF e sẽ tăng giá nhưng tín hiệu nó cũng chưa rõ ràng lắm có lẽ UCS chúng ta không giao dịch Uzi cũng vậy Uzi đang cho tín hiệu chuẩn bị xuống và tuần sau chúng ta sẽ canh sell top nếu Uzi xuống còn không xuống thì chúng ta không sell à, chúng ta sẽ sell top khi Uzi breakout 106 106.5 thì chúng ta sẽ sell top hiện nay đang 106.87 sell top 106.5 dừng lỗ 107 đó, dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip thôi GCAD thì lại đang tích lũy để chuẩn bị đi lên Tuy nhiên xu hướng động chưa quá mạnh à, USD CAD có lẽ là chúng ta đứng ngoài USCAD thôi EG này vẫn tiếp tục đi lên điều này hàm ý là E sẽ mạnh so với G tuy nhiên thế đi lên nó cũng không không không quá rõ ràng thế đi lên nhưng điểm vào lại không dễ nhé các bạn lưu ý điểm vào không dễ mặc dù ra thế đi lên rồi với G tuần sau chúng ta cũng canh mua được chúng ta canh mua nếu giá điều chỉnh trở lại cái hỗ trợ đây quanh 0.9 cộng trừ 10 pip nhá chúng ta dừng lỗ 50 pip thôi và chốt lời cho 50 pip thôi Hiện nay đang 0.9049 tức là điều chỉnh 50 pip nữa chúng ta mua. AN thì không rõ ràng xu hướng, có lẽ chúng ta đứng ngoài. Đối với GU ấy, chỉ báo đã báo xuống rồi, tuần sau chúng ta canh lên hồi lên để chúng ta bán xuống thôi. Không có gì bất ngờ cả. Đây. GU tuần sau chúng ta sẽ canh hồi nhá. Tùy theo điểm chạm trong tuần thôi. Chúng ta sẽ canh bán ở vùng 1.2530, 1.2510 tùy theo điểm chạm trong tuần nhưng nói chung là sẽ phải hồi lên một phiên hồi lên mạnh chúng ta mới bán được không chúng ta không bán được vì hiện tại EU thì đang đi có lẽ là đang đi trong cái kênh giá kênh xuống giá mà hiện nay đang chạm sát mép dưới của kênh rồi nên chúng ta sẽ không canh bán đuổi mà chúng ta đợi khi hồi lên mép trên của kênh thì chúng ta bán nhé đây là phù hợp GG thì cũng tương tự uh, ờ, GU thôi nhưng độ xuống của nó dốc hơn rất nhiều GG thì có lẽ chúng ta phải canh test lại chen chen này ta mới bán được Đó, test lại chen này chứ đặc điểm GG nó cũng khác GU Đó. hàng ngày tôi sẽ có chiến lược hàng ngày cho các bạn GG thì hồi trở lại 3135 chúng ta mới bán hiện nay đang 132 tức là sẽ phải tăng giá trở lại rất mạnh rất nhiều bạn ở thế tăng giá như thế em mua lên không phải đây là nếu hồi lên thì chúng ta mới bán tại điểm đó chúng ta mới có lợi thế chứ không phải là thế chúng ta mua lên vì điểm mua lên thì chưa có nhá GG hiện tại hoàn toàn không có điểm mua lên GN GN thì xuống chung đang có dấu hiệu là dấu hiệu chuẩn bị chuẩn bị xuống tiếp do vậy tốt nhất chúng ta nhưng mà nó không rõ ràng tại nó tạo ra một cái vùng tích lũy và xuống chậm này có thể đảo chiều bất cứ lúc nào có lẽ chúng ta tránh GN ra GCHF thì cũng sẽ xuống giá thôi giống GU và GJ nhưng thế xuống của GCHF lại lại không mạnh bằng nhá do vậy chúng ta cũng phải đợi hồi lên chúng ta mới bán thôi Đấy, chúng ta cũng đợi hồi lên theo cái trend này chúng ta mới bán test lại trên nhiều bạn không test làm nào anh không test thì thôi chứ làm nào được bạn không test thì chúng ta không bán thế thôi Đấy. tức là test lại đâu đó vùng 1.1950 quanh đó thì chúng ta mới bán tức là phải hồi lại tầm 190 giá đấy CAD thì cũng ra tín hiệu xuống rồi Tuy nhiên chát tháng thì không báo xuống Do vậy nó cũng, cũng khá là mong manh Có lẽ chúng ta sẽ không bán cặp này Trở lại với uh, chứng khoán thôi Chứng khoán tuần qua chúng ta kỳ vọng giá test lại 264, 263 Giá test lại còn vượt qua Tuy nhiên đóng cửa tuần cũng giảm được 800 điểm so với giá chúng ta canh bán bạn nào mà dừng lỗ hơi ngắn thì có lẽ chúng ta cắt lỗ ăn phải chịu thôi cái này do chúng ta chấp nhận rủi, rủi ro ngắn mà còn bạn nào dừng lỗ mà qua 268 thì chúng ta vẫn sống sót bình thường và chúng ta cũng đang có thành quả là là bỏ túi gần 1.000 điểm à, đối với ờ, mã chứng khoán Dow Jones thì hiện nay xu hướng xuống là rõ rồi các bạn nhé xu hướng xuống gần như là rõ rồi mọi thứ nó chỉ báo xuống không có gì bất ngờ nữa cả đó mát cũng báo xuống rồi tuần tới chúng ta chỉ canh trên mà chúng ta bán xuống thôi không có vấn đề gì cả hiện nay đây đây đang là điểm nếu test lại thì chúng ta bán còn không test lại thì có lẽ tìm điểm bán cũng hơi khó đấy nếu test lại thì cứ 263 các bạn bán thôi cứ dừng lỗ qua đỉnh hôm trước 268 thôi sai chúng ta dừng lỗ đúng chốt lời không vấn đề gì không test lại thì chúng ta lỡ kèo và rất nhiều khả năng là không test lại tuần sau sẽ một tuần nhiều khả năng sẽ tuần xuống giá luôn tất nhiên là sẽ hồi nhưng hồi cao hay thấp thì tôi không biết đó còn thị trường thì luôn biến động rất là phức tạp đối với mà chứng khoán Nasdaq thì cũng đang cho chỉ báo xuống giá rồi đó, đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh các bạn nhé Nasdaq thì cứng đầu hơn Dow Jones rất là nhiều chỉ báo cũng đang nhấp nháy tí điệu xuống giá nhưng nó chưa mạnh lắm nhưng đây có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh trên H4 đây H4 thì hôm trước cũng vừa xuất hiện cặp đến đảo chiều vừa đây là một dấu hiệu mô hình hai đỉnh các bạn hoàn toàn bán đón tại mô hình hai đỉnh này đó bán đón à, ờ, hồ tuần trước chúng ta bán thì đúng đỉnh rồi chúng ta bán um, 10.100 và chúng ta dừng lỗ trên 10.200 đúng đỉnh rồi không có gì phải bàn nữa chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi nhá dừng Nasdaq này chúng ta nắm giữ thôi thứ nhất là để đi hết cái target mô hình hai đỉnh này thì giá phải xuống đến 8.500 8.700 chưa kể nếu mà đã xuống đến đó thì Nasdaq sẽ hình thành cái xu hướng xuống mạnh thì lúc đó nó sẽ xuống rất kinh hoàng đây nếu đi hết mô hình hai đỉnh thì Nasdaq sẽ tìm đến đây 8.600 chúng ta dừng lỗ 100 giá mà chốt lời đến 1.600 giá thì không còn gì bằng nữa cả tỷ lệ 161 rồi không có gì phải lăn tăn nữa cả đối với uh, mã S&P 500 thì nó rất giống Dow Jones đó nó cũng chỉ phục hồi kỹ thuật thôi đối với S&P 500 à, nếu mà các bạn uh, nào chưa có lệnh thì tuần sau chúng ta hy vọng nó hồi lên cho chúng ta bán thôi hồi lên uh, à, 3150 hiện nay đang 3069 3140 3150 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 3180 thôi dừng lỗ 30 giá còn chốt lời có thể vô cực đối với dầu dầu thì cuối tuần qua tăng rất là mạnh Đấy. áp đảo hoàn toàn cái cây nến tuần trước tuy nhiên nó đang ra một vùng sideways chúng ta nhìn thấy cái việc uh, dầu đang xếp hình 3 tuần liên tiếp xếp hình này và với việc xếp hình như thế này rất nhiều khả năng là nhiều bạn nhìn thì có thể ra thế lên nhưng không phải rất nhiều khả năng nó xếp hình xong để đi xuống thôi Đó. và dầu cũng đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh bạn có thể nhìn thấy khá rõ mô hình hai đỉnh của dầu Đây là mô hình hai đỉnh của dầu. Do vậy, dầu à, các bạn hoàn toàn có thể canh bán và dừng lỗ trên đỉnh thôi. Chúng ta bán trước đỉnh và dừng lỗ trên đỉnh tầm 1 đô. Tức là giá hiện tại đỉnh của nó đang là 43, chúng ta có thể canh bán 40 dừng lỗ 41 chẳng hạn. Đó. Còn chốt lời bèo nhất cũng là đường viền cổ này 34, à, ờ, xa hơn phá qua 34 thì nó phải về tầm 26, 25. Đó là một kèo rất là thơm, chấp nhận. Sai thì đúng thì chúng ta ăn ăn ăn mười mấy giá còn sai dừng lỗ một thậm chí bạn nào mà sởi lời mà rộng rãi thì dừng lỗ đến hai đô thoải mái thôi kéo ăn mười mấy đô mà không vấn đề gì còn nhu cầu đi lại thì các bạn biết rồi dịch covid càng leo thang nhu cầu đi lại càng tê liệt Đấy, chúng ta biết các tháng hàng không là vẫn tê liệt từ tháng 2 đến giờ rồi Đấy, nơi tiêu thụ ờ, nhiên liệu rất là lớn bên cạnh đó thì cái nhu cầu tiêu thụ của khách cá nhân cũng vậy có thể nói là dầu và chứng khoán tuần sau chúng ta canh bán thôi nhá đó, như còn vàng chúng ta canh mua chúc quý vị sẽ có một tuần giao dịch thành công